Đây là tập đoàn à, mấy thanh niên đi hỗ trợ Kéo thêm nhà này đi Nhà Hải đó chú? à. Thế anh ở đây là anh... Đấy anh đang kéo nhà bên trên cơ Còn nhà nhà này chưa lắm đúng không? Đây à, thành phố Đây à, thị trấn Xuống hỗ trợ đồng bào Ăn sáng chưa? Chưa Tớ ăn rồi Trong bản chả đấy mời ăn sáng gì cả Trong bản này làm gì có quán ăn Nhưng mà trong chưa xong rồi chú Đâu? À chú làm hết rồi Có mấy quá, có mấy cái hả? Này còn mấy nhà anh? Đằng, còn nhiều đấy Đằng lạc hữu hữu à kia nó cắt hết rồi đúng không? là bảo, bảo, bảo, hiệu Bảo hiệu làm được chục cái rồi à? Hôm qua làm được chục cái Nhưng mà nó thế bà, bà Luyến bảo nó cắt rồi không? Ờ nó cắt rồi Hả? Thanh niên lại mua thang à? Ờ vừa hôm trước bán Để lên lệch như kia chẳng hỏng Mua 1 triệu 7 bán 2 triệu Nhà có điều kiện Toàn nhà giàu nhưng mà trông cái thằng gãy mà cũng kêu lên kêu xuống vậy đấy là <laughs> kêu cho nó vui rốt quá với thằng chồng không phải à, hôm đấy là ờ, vừa đè lên là thế là nó hạ luôn đấy chứ à, anh, anh, anh cứ đốt đi kéo mà nó cái lọng hắn đi lại cái này giỏ ôi ECV ngọn nó Xin chào tất cả mọi người Đây là một thuê bao không đồng mọi người nhé Đây là thuê bao thuộc chính sách của bên Viettel Wi-Fi uh, Wi-Fi công ích và những cái thuê bao như này ấy, Thì khách hàng không phải giảm một bất kỳ một cái đồng tiền nào Để lắp đặt hay là phí thuê bao cả đang kéo dở đây mấy cái này toàn phải cho đi lên cây kéo bừa kéo bừa lên cây Ôi, thế năm là xa nhiều nó không Diệu? Đâu, đâu, đâu. Đâu, đâu, anh. Nên bên xoay cho đây. kéo em đây là, là lòng lên rồi có cái e này sao thôi hãy cái em này ở đây hay Hiện nay ở cái xã này là đấu Đấu đấy hơn 100 thuê bao mọi người nhá Mỗi một xóm có độ tầm 15 15 thuê bao Đấy mà trong cái xã này là Có mười mấy xóm cơ Anh em cho triển khai mấy ngày hôm nay rồi Nhưng mà căn bản bận quá không Không quay được video cho anh em cái ờ, điều kiện để ờ, lắp được mấy cái thuê bao như này thì mọi người phải có cái giấy ờ, chính sách ชนได้ปังยังไงนี่เอ่อหญ้าจีดลองได้บ่กล้วยล่างอ่ะ Bye. điểm chốt như này thì mọi người vòng vòng dây chốt đúng một lần thôi nó sẽ có cái điểm tựa đây mọi người vòng ở đây này kéo xuống như này là được nó sẽ không bị tụt ra khi mà kéo xong như này thì mấy cái cột kia, cột kia nó khó trèo thì mọi người lấy thang hoặc là lấy cái đai để ờ, dây dây đai để lên chốt dây cho nó dễ chứ mà chơi tay bò thì lên trên đấy mà ngoặc chân vào bên kia nó hơi khó làm làm cái thang để chốt giấy cho nó dễ nhanh uh, à, nhanh nào nào xin hợp đồng lại chị chồng ní đâu ní đâu anh ấy ra bật kéo giấy hả? chưa kéo giấy à trường thứ hai à à đăng ký em em gọi là nó nhiều lắm anh em nhiều hộ gia đình là nhà có điều kiện nhưng mà vẫn được hộ nghèo tự nhiên phi xe lên đây giờ khó xuống quá đúng không? Đây là tập đoàn à, mấy thanh niên đi hỗ trợ Kéo thêm nhà này đi Nhà Hải đó hả chú? Ờ à. Thế anh ở đây là anh... Đấy anh đang kéo nhà bên trên cơ Còn nhà nhà này chưa lắm đúng không? Đây à, thành phố Đây à, thị trấn Xuống hỗ trợ đồng bào ăn sáng, này, ăn sáng chưa? Chưa Tớ ăn rồi Trong bản chả đấy mời ăn sáng này cả Trong bản này làm gì có quán ăn Nhưng mà trong chưa xong rồi chú Đâu? À chú làm hết rồi Có mấy quá, có mấy cái hả? còn mấy nhà anh? Đằng, còn nhiều đấy Đằng lạc hữu, hữu à kia nó cắt hết rồi đúng không? là bảo, bảo, bảo, hiệu Bảo hiệu làm được chục cái rồi à? Hôm qua làm được chục cái Nhưng mà nó thấy bà, bà Luyến bảo nó cắt rồi không? Ờ nó cắt rồi Hả? Thanh niên lại mua thang à? Ờ vừa hôm trước bán Để lên lệch như kia chẳng hỏng Mua 1 triệu 7 bán 2 triệu Nhà có điều kiện Toàn nhà giàu nhưng mà trông cái thằng gãy mà cũng kêu lên kêu xuống vậy đấy là <laughs> kêu cho nó vui rốt quá với thằng chồng không phải à, hôm đấy là vừa đè lên là thế là nó hạ luôn đấy chứ cái này triệu bảy đây kéo từ đây xuống này còn mấy kia ở đây không biết ở đây có nhà hải này này nhà sàn á nhà sàn đám cưới kìa nhà sàn đám cưới cái lắp rồi mà Ờ, nhà đây, ngay đây này. À. À. Đang thu hoạch lắm đấy mà. bỏ cắt mới đi. Vâng, hạt long đi, đi như hết đây bác ạ. Bác quả đòn vai năm nay có mỗi nhà này. Bỏ mới lại đi. đi. Kéo kéo luôn đi trường. Kéo xuống đi để tí nó chốt luôn mà trong này còn một nhà thôi cái gì ờ, ở, ở đấy còn một nhà còn một nhà ôi thôi chết rồi vứt mẹ cái kị dao kiểm chuốt rồi anh có cầm fc theo anh em em vỉ nè ai nhá vứt cái kiểm chuốt cho anh mượn không chưa bố thì còn nhá cho cả nhà nào rồi có có hết rồi vậy à, anh từ nhá bố đi chẳng lắp à đâu à, tầm ngày dập ngày lắp hay à à chôn chớ và là chụp ảnh à Ê, vùng này chưa lắp à? Cho cho bằng Nhà kia có, chỉ nhà kia có dây vào rồi Cả lắp luôn bây giờ Nó đang dùng rồi á Chốt đầu chốt cuối rồi Em nhớ em chốt em vẫn rời Chạy rồi kéo đến nhà có tín hiệu là được <laughs> còn dây chết cứ chốt hai đầu nó chắc vào được mấy trăm cây thuê bao nhìn thấy nhà không nhìn thấy cổng à cái nhà sàn ngay đây đây 998 Ở đây nếu mà mọi người theo nó cài cái răng lược này thì mọi người cài phải đúng Đây nó có cái khe này, mọi người cài này. Đấy, chuyển sang này. Đấy, nó phải nó phải lên thẳng. Lên thẳng cái chỗ cắm này. Đó. Đây này nó hơi nhỏ Dùng kìm để Trương Thị Quang, Quang TT4 ở ngoài cái tủ cáp này thì ờ, phải chụp ờ, tối đa là ba ảnh một là trong tủ này hai là cái chỗ cài răng lược này ba là tủ cáp đang dùng hay bó đi cái đang dùng mà lắp chứ nào có hay con cái mấy cái đó nỏ á đây chốt nào Em chốt trên đấy rồi à Thế em không chốt ở luôn cái dây kia cho anh <laughs> anh có biết chú ấy à anh định chốt ở trong này cho chú chú ra ngoài kia dây dây điện này chưa này cái này có điện không kinh nhỉ FC có một có một, em lấy mấy cái thôi để tí vòng về nhà anh mà lấy một vỉ ở trong đấy đấy nhưng mà lấy mấy cái thôi lấy hết tí nữa anh dùng bằng cái gì Hoàng Anh Nghĩa ơi Ờ bấm ngoài đi tấm son bà Ơ, có đáng lên mạng rồi đó phải buộc cái này phải chốt dây chốt chốt mẹ lấy lên ốc có điếm lắm á chốt dây rồi cái vào cửa số này mày rồi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ dưới này phải bỏ nước bỏ nước Vâng. Còn một cuộc nhất chiều à nhất, à nhất chiều nhất, bên đấy nhất chiều nhở chiều ờ, ngay dày lắm nó à. hay ờ, có lấy rùa à? nó nha em đứa nó bên đi nó dùng à à, à. lấy rùa à? À. à à à Dân nó khao suối thì lên lên em kéo hay. Cao cao lên các đò nó lo đó tự vào. Bông nọ, đó. lên มันบาดเลยนี่nó có điểm nó mà chốt cho đấy đấy cao chứ ô mà cái này khi anh làm cái cột mình trộn này mày này này như mày vậy anh nhở này như mày này dòng dạ, nó như này, nào dòng mà thì thì nó xấu nha đi dây loang ngoang hả đỡ đỡ đỡ đi ăn á đỡ đi ăn đây nha nông. đi không à. tivi nó bắt ăn mà tivi bắt xoay máy bắt mà lo có đứa nó không rơi này cởi dây hôn đi bắt đi đi cho nó gọn nó ra Ờ, đi lần bần đi kéo đi kéo đi đi thì nó xấu nha đi dây có nhế dây loang ngoang hả có một dây đi tới tóm rồi nó đi đỡ với con đi đâu thì đỡ tú đỡ tivi cũng nên chuẩn ấy. Đôn hết luôn Mệt căn mắt đi giấy ớt lóng nha đấy nè là xấu. Mà đơn đến đi số wifi số bắt mời càng thoáng. Thoáng mình là tivi ra ông đâu mới bắt được nào. Bỏ bắt nói. Em cứ tivi thông minh mà bắt ăn hết. Đơn đi đó, đơn đi cho nó thì ở thì mà nó loang loang dây ngọ xấu à. Ok, ờ. Thôi là hảo tivi nó đi dây kéo tên thì nó xấu nha hay là lấy chậu khả năng ấy lăng mên đó lăng mên đoan kết đâu chào không em đọc đọng lên thì nên còn đi dây lại cái này xong còn anh nữa đi phong dây bên đi cái đi này thì nó xấu nha còn kiểu như dây ô cái này bắt xoay mãi cái wifi anh cứ đốt thoảng xong là nó bắn khóe Thật lòng lang nị nhiêu rồi anh giòn được tính. Um, à à à à. Là tính theo lang là tính theo xả. 152 xuống la được cái tivi nữa ấy hô mà ngọ mà ừ. la này con đồ bảy sạm chiều ha dung sói mãi ha ờ cả này cả đánh ra tivi thì ngon mà cặp bơ anh anh xuống lấy cặp bơ Capper hang Thái Lan á rất ngon mà à, hang tâm trùng xiên mê là ngon lắm ờ, sẽ dễ hé hơn nhiều nhà mà cái thì nó dùng là tái ăn các kiểu